là Trần Bích Hạnh và sinh năm 1987 để chúng ta tiện xưng hô. À, đầu tiên là em xin giới thiệu về cái sản phẩm nghệ. Nghệ là nghe đến nghệ là chúng ta biết là dành cho tệp khách hàng bị đau dạ dày đúng không? Thì đấy là cái sản phẩm mà 99% người dân Việt Nam có nhu cầu Bởi vì cái tục lệ thích ăn đồ cây nóng thứ nhất Cái thứ hai thích ăn đồ nấu mềm Nấu mềm cái thứ ba thích ăn gỏi cái thứ tư thích ăn đồ nhiều đạm đấy và cái mà nó quyết định cái cái cái cái con số 99% những cái người có vấn đề về dạ dày tiêu hóa đó là cái văn hóa bia rượu của chúng ta không chỉ đàn ông mà đàn bà phụ nữ kể cả những cái em thanh niên cấp 2, cấp 3 rồi đến cả đến cả chị em chúng ta cũng chả có ai là không biết uống bia rượu cả đúng không nào đó và tiếp nữa là cái cuộc sống stress căng thẳng nó làm cho chúng ta đau dạ dày còn mạnh hơn là chúng ta uống bia rượu còn một cái quyết định tiếp tục nữa đó là việc lạm dụng kháng sinh khi lạm dụng kháng sinh cho bất cứ một cái bệnh gì nhất là thế hệ 8x 7x chả có vấn đề gì cả chỉ có hơi đau bụng lâm dâm hoặc là đi vấp vào đâu đấy bị ờ, đau sốt lên tí đều là ampicillin hết tức là ampicillin nó như là một cái thần dược mà hễ có một cái gì đấy là sẽ động đến nó đúng không ạ không ampicillin thì sẽ đến tetacillin hai cái kháng sinh mạnh nhất và thuộc trong nhóm thuốc độc bảng A uống hai cái này vào ấy thì cái hệ vi sinh đường ruột ấy nó chết tiệt luôn kháng sinh như là một thằng lính mù là à, cái hợi à, lợi khuẩn hay là cái hại khuẩn thì nó đều diệt hết miễn là virus vi khuẩn nên cái hệ vi sinh trong đường ruột bị bị tiêu diệt hết đúng không ạ khi cái hệ vi sinh trong ruột nó bị tiêu diệt hết ấy thì rất nhiều các vấn đề xảy ra thứ nhất là cái dịch vị axit dạ dày nó tăng lên quá mà mình hay bị bệnh trào ngược ấy bị nôn chớ ói lên ấy ợ ờ, lên ấy, thì nó sẽ kéo lên theo lên trên ruột non rồi lên theo ống thực quản đi ra ngoài thì cái lớp nhung mao ở bên trong đấy mọi người hình dung ra là ai bị tạt axit ấy cháy mặt rồi đúng không đó thế rồi cái axit lactic nó vô cùng mạnh luôn axit lactic nó vô cùng mạnh bởi vì trong ruột chúng ta có có cái lớp màng nhầy maclin thì bây giờ nó đã bị chết lợi khuẩn rồi thì cái lớp màng nhầy nó không còn tác dụng hết tất cả cái lớp nhung mao bên trong ruột và những cái lớp nhầy bên trong ống thực quản bị axit nó đốt cháy hết luôn Thế thì tại sao là chúng ta cứ bị dạ dày bị mãi bị mãi bị không khỏi và càng uống thuốc tây vào thì nó chỉ diệt được cái triệu chứng lúc đó sau đó nó lại bị lại đúng không ạ sau đó lại bị lại và người ta có thuốc nam thuốc đông y à thì đó chỉ là những cái biện pháp làm cho trung hòa cái dịch vị đó thôi sau khi mình dừng rồi mình nghỉ hết cái đầu thuốc rồi ta lại bị lại đúng không ạ bởi vì nó không trị triệt để không đi sâu vào trong từng tế bào để điều trị thế thì như khi nãy em hạnh có chia sẻ tại sao lại nhấn mạnh cái việc chú điền là một trong bốn người đầu tiên của việt nam tìm ra cái cách hỏa tan cucumin trong nước bởi vì cucumin hay là nói đến củ nghệ ngay từ cái thời xa xưa khi ông bà ta chưa có một tí kiến thức khoa học nào chưa biết một tí tí tí nào về khoa học công nghệ hay là về nano hay là về bất cứ một cái gì cả ông bà chỉ biết là à nếu bị đau dạ dày ấy thì ăn cái nghệ này vào nó sẽ ok nó sẽ đỡ đau đúng ạ nhưng phải ăn rất là nhiều và cùng với cái việc chữa được cái dạ dày thì nó lại sinh ra bệnh khác đó là bệnh gan bệnh thận và bị tiết niệu bị bàng quang bị nóng trong bị mụn nhọt bị táo bón vô cùng nhiều bệnh luôn và mọi người có nghe thì ai nói là ăn nghệ nhiều là bị vàng da không đúng ạ đó chính là vì cái cách chế biến thô sơ ấy cách chế biến thô sơ ấy nó không thể đi hết được lấy hết được những cái dưỡng chất mà thêm vào đó là nó hòa chung cả tạp chất trong củ nghệ nó còn nhựa nghệ còn dầu nghệ còn tinh bột nghệ đó là những cái không tốt cho cơ thể vì sao em hạnh nói không tốt cho cơ thể thì trong bài nghệ chúng ta sẽ học thật là kỹ mọi người chỉ biết là nếu uống tinh bột nghệ không đúng nó còn tắc ruột nữa cơ đúng không nào đó thế thì khi mà khi mà các nhà học của chúng ta phát hiện ra rằng trong củ nghệ chỉ có duy nhất thành phần cucumin là quý giá nhưng cái cucumin này nó giống như cái khí trơ ấy uống vào cơ thể hoặc là hòa ra trong nước nó không tan được không tan được ở trong môi trường nước thì trong môi trường dịch vị nó cũng không thể tan được đó và vì thế mà lúc mà tìm ra cái cách làm sao để hấp thu được tốt nhất cái cucumin này mọi người hình dung nhé trong củ nghệ nó chỉ có 0,03% là curcumin tức là 10 tấn nghệ tươi 10 tấn nghệ tươi thì cho ra được 3 kg curcumin mọi người nghe nhá 10 tấn nghệ tươi cho ra được 3 kg curcumin và một tấn nghệ tươi hiện tại công ty Alphamex của chúng ta đang thu mua đang thu mua với giá là 9.000 đồng một kg mọi người có thể tính ngay ra 3 cân curcumin nguyên liệu là bao nhiêu tiền rồi đúng không ạ đúng không ạ nào thế thì đấy là nguyên liệu thôi nhá còn chưa kể quá trình tách chiết sản xuất và của nhân công các thứ các thứ để nó làm lên một cái thành phẩm như này rồi và tiếp theo này khi mà khi mà phát hiện ra cái cucumin như thế và khi tách chiết được ra như thế thì lại phải tìm cách để nano hóa nó thì chú Điền chú tìm ra được cái và hiện tại bây giờ cái công nghệ mà để bào chế ra ấy, thì ở viện Hà Lâm hay là nói ở Việt Nam của chúng ta hay mà nói một cách khác là ở Đông Nam Á của chúng ta thì có cái bộ máy cái bộ máy tách chiết đấy bộ mà gọi là máy ly tâm ấy của cô Nga của chú Điền hay là bây giờ anh Trung của chúng ta đang trực tiếp quản lý nó là hiện đại nhất nó là hiện đại nhất cho nên nó tách chiết được kích thước siêu siêu nhỏ mọi người hình dung này cái sợi tóc của chúng ta như này nhá đã là nhỏ đúng không tóc rất nhỏ đúng không thì nó bằng nó bằng 1 phần 900 lần sợi tóc 1 phần 900 lần sợi tóc tức là mắt thường không thể nhìn thấy được mắt thường không thể nhìn thấy được cho nên là nó có khả năng hòa tan được trong nước và cái điều đặc biệt nữa mà tại sao bây giờ tất cả cả thế giới đều hướng về cái công nghệ nano cái gì cũng quảng cáo nano đúng không ạ thậm chí cả nano bạc uh, nano vàng cái gì nữa nhỉ nano quá nhiều thứ nano ấy thậm chí cả sơn nano đúng không ạ thế thì bởi vì bởi vì như này nhá cái nano nó có khả năng thẩm thấu vô cùng tốt nếu như nano cucumin thì nó ngấm vào mạch máu của chúng ta chứ nó không thấm vào cái thành mạch và cái niêm mạc gì cả mọi người nghe nhé, đó là cái điều mà nó sẽ quyết định sau này về cái vấn đề điều trị u và hỗ trợ teo nhỏ khối u ung thư bởi vì nó ngấm vào mạch máu và nó cũng là cái quyết định làm sạch mỡ máu cho chúng ta đó mọi người khi mọi người hiểu được cái vấn đề ngay từ đầu là cái nano nanocucumin nó không ngấm vào niêm mạc mà nó đi thẳng vào mạch máu thì sẽ giải quyết được rất nhiều những cái những cái khúc mắc sau này khi chúng ta học về sản phẩm nha đó thế thì ở đây chúng ta đã biết được rằng cái sản phẩm của chúng ta là cái sản phẩm đang có kích thước nhỏ nhất Việt Nam nói thế thôi cho mọi người dễ hiểu không cần so sánh với thế giới làm gì từ em bé từ em bé nếu như là nghệ viên thì lúc nào uống được viên thì thì thì uống nhé như từ 2 tuổi cái này thì người ta khuyến cáo là từ 5 tuổi hãy cho uống bởi vì uống bé quá uống bị bị nghẹn bị hóc đúng không ạ thì cái nghệ nước này từ 2 tuổi uống được trừ bà bầu trừ đang mang bầu ra bởi vì làm sao các nhà khoa học ấy thì tất cả mọi thứ đều phải hiện thực hóa bằng đề tài mọi người dung ạ cho nên là chúng ta khi mà các nhà khoa học chưa có bất cứ một cái đề tài nào nghiên cứu rằng phụ nữ có thai uống được tốt nó không ảnh hưởng đến nhau thai không ảnh hưởng nó không đi qua cuồng rốn nó vào thai nhi thì ok chúng ta uống nhưng bây giờ chưa có một cái đề tài nào chưa có một cái nghiên cứu nào là phụ nữ mang thai dùng mà không ảnh hưởng gì sau sinh sau sinh sạch sản dịch một cái chén tuột tuột luôn mọi người hình dung nhá 10 tấn nghệ tươi thì được 3 kg cucumin thì ở đây của chúng ta nghệ hàm lượng 9.000 mg nghệ của chúng ta hàm lượng 9.000mg tức là trong 50 ml nghệ này có 9.000mg nghệ là nghệ nano ấy hay là nói cách khác là trong 50g cucumin nano 50g nhá thì chúng ta 50g của cái cái hộp này này thì chúng ta có 9 9 phần 9 phần đó 9 phần của nó tức là 4 4 4 4 chiếm 4 phần 5 ấy là nghệ người mọi người dung ạ hàm lượng rất là cao thế thì mỗi một ngày các chị em thay vì ăn nghệ ăn rang gừng hoặc là nghệ rang thịt thì chúng ta chỉ cần uống một miêu này thôi một miêu này thôi là nó đã gấp bao nhiêu lần rồi cái này ấy, cái này chúng ta có thể có thể tính có thể tính được ở trên ở trên cái à, nghệ tươi nhá nghệ tươi thì một củ nghệ tươi là được 0,03 cucumin đúng không mà chưa chắc đã thấm mọi người khi qua quá trình nấu nướng này này là cái cucumin đấy nó đã bị chết Mọi người hình dung ạ à? Cái curcumin này nó không tồn tại được ở cái lửa quá 40 độ 40 độ C ở nhiệt độ 40 độ C bởi vì khi tách chiết là phải dùng cái máy ở ba lúc nào cũng tồn tại ở 30 độ C mà và cái mục đích sử dụng cũng rất lớn thứ nhất nha cho những người có vấn đề về dạ dày tiêu hóa trào ngược này viêm hang vị này viêm loét dạ dày viêm niêm mạc dạ dày vân vân hay là đại tràng hay là hành tá tràng hay là viêm thượng vị hạ vị bờ cong nhỏ vân vân tất cả đều sử dụng được nghệ hết cái thứ hai là sử dụng cho sử dụng cho chị em phụ nữ sau sinh giống như em vừa nói như là để bổ máu này cái thứ hai là trị nám từ bên trong chị nám từ bên trong bởi vì là quá trình mang thai chúng ta bị rối loạn nội tiết tố ấy thì rất là nhiều hắc sắc tố ra nó tụ hết trên mặt của chúng ta ấy và trong người người mình đen xì xì nữa người thâm toàn thân nữa đúng không ạ thế thì mình uống cái nghệ này vào để nó làm tăng sinh hồng cầu tăng sinh hồng cầu và cái hồng cầu dưới da của chúng ta nếu mà nó sáng lên thì nó sẽ làm cho da chúng ta hồng hào lên và trắng đẹp lên bởi vì trong nghệ có glutathione mọi người cái điều này hoàn toàn nó sẽ có tài liệu cho mọi người đọc nha trong nghệ có glutathione nó sẽ làm cho cái hắc sắc tố melanin dưới da là mờ đi và đấy là cái điều mà chúng ta có thể bán để để tư vấn với những chị em thích trị nám bằng nghệ mọi người nha khi uống cái với cái liều uống ấy đó tiếp tục là bởi vì cái nghệ của chúng ta nó đi qua mạch máu cho nên là cái việc điều trị mỡ máu hay là làm cho những cái người mà bị à, bị, bị tiểu đường tiếp 2 ấy cái đường huyết lên quá cao ấy thì cái nghệ này đều sử dụng được và những người bị men gan cao sơ gan chức năng gan kém đều có thể sử dụng nghệ của chúng ta được đó có riêng một bài về nghệ điều trị cho bệnh gan nhá từ em bé 2 tuổi đến người lớn người già trừ ba bầu còn các cụ thì uống nghệ thì quá tốt rồi uống nghệ này mà cho một chút mật ong vào uống vào thì cái họng quá tốt luôn không bị không bị đau họng không bị viêm họng gì luôn đó